dài về đây nhớ một dần trăng người có hẹn gì không mà sao sống lên mênh mông một dòng tình chỉ một lần qua mà sao tiếc thương cả đời trắng qua sông màu chợt nghe tiếng cuốc nhớ nhau chim hót nơi gian đầu mà sao tê buốt